40 Nhưng 10 vạn quân của dị tộc đã áp sát kinh thành Quân giữ thành của ta chỉ có 5 vạn Nên làm thế nào Các vị ái khanh có cách nào đẩy lui dị tộc không Bệ hạ Lấy 5 vạn binh mã đối kháng với hơn 10 vạn đại quân Đúng là lấy trứng chọi đá Thay vì chiến tranh thiếu sinh tinh đầu tháng Chi bằng Chi bằng Cắt đất sinh hàng Giải quyết khó khăn trước mắt Sau đó sẽ đoạt lại cũng không muộn Khốn kiếp Cắt đất cầu hòa đầu hàng dị tộc ư Người bảo đảm sau này Mặt mũi nào gặp được hổ liệt tông đây Đúng là nuôi các người vô ích Khi Thái Bình Thì các người chỉ biết làm khổ dân chúng Đây là lúc cần các người đứng ra Cẩm phân ưu Thì các người lại như con rùa rụt cổ Cắt đất sinh hàng thì chẳng cần các người làm gì Bệ hạ bớt giận Bệ hạ bớt giận Bệ hạ bớt giận Các người nghe đây Bây giờ cho dù chỉ còn lại một mình chấm, chấm cũng sẽ tự thủ kinh thành Tận trung với đất nước Xin bệ hạ bớt giận Lão thần có một ý Nói Loạn thế xuất anh hùng Thân đề nghị chọn ra võ trạng nguyên cho một người gan dạ sáng suốt Võ công võ nhất trong số Các tướng sĩ kinh thành Để làm võ trạng nguyên Thiên nguyên soái binh mã Thống lĩnh đại quân triều ta Chống lại dị tộc Nếu võ trạng nguyên thái hoàng trở về Sẽ có thể làm phò mã Làm phần thưởng thể hiện hoàng ân bao la Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi Chuyện này sẽ do Ái Thành phụ trách Mau chọn đi Thần lính chỉ Tôi nói làm võ trạng nguyên Có thể thăng chức làm nguyên soái Thống lĩnh binh mã triều ta Nhưng chuyện này nhìn có vẻ vinh quang Thật ra làm ít dữ nhiều Đại ca Huynh phải suy nghĩ cho kỹ Rồi mới quyết định Triều đình có nàng là một tướng sĩ Đương nhiên ta phải tiên phong đi đầu Sao có thể thầm sống sợ chết Trước về phía sau được Ta đã quyết định rồi sẽ dốc hết sức mình đoạt lấy chức võ trạng nguyên nhưng trong cấm quân không có người cao thủ cho dù quân hạ được tất cả bọn họ làm rõ trạng nguyên Nhưng quân địch nhiều hơn ta gấp nhiều lần Cứ cho là quân ta đều rất tinh nhuệ Cũng khó mà chống đỡ nổi Đại ca, quân vẫn nên suy nghĩ cho kỹ Nếu không sẽ tự đi nạp mạng Cho dù là đi nạp mạng Ta cũng không thể để tình nhi gả cho người khác Không thể nhìn dị tộc chà đạp gian sa của chúng ta Đại ca Nhị đệ Ta biết đệ lo lắng cho sự an nguy của ta Nhưng cái mạng này của ta là do tình nhi ban cho Ta đã nợ mùa ấy quá nhiều rồi Về công về tư Ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn năm tử Hán Đại Trường Phu Máu đổ xa trường bảo vệ đất nước Đây là trách nhiệm và cũng là vinh quang Cho dù ta không thể sống quay trở về Ít nhất Ta cũng xứng đáng với triều đình Xứng đáng với tịnh nhi Đại ca một lòng trung thành để rất khâm phục Khó trách tịnh nhi một đồng trung tình với huynh phải rồi Hiện nay An Mạc thế nào rồi A Liên đang làm phép chiêu hồn cho cô ấy Linh bảo phụ thân Điện trước văn hoa Chúng ta thôn chi Du hồn bổ biện Nam vô hộ pháp Cẩn phụng quy mệnh Mặt thì vậy, Mặt thị vệ A Mạc A dạ, Mặc, Có nhớ ta là ai không Đương nhiên là nhớ Tiểu hậu gia có gì chỉ giáo Nghe giọng điệu này Xem ra mặt thì vậy, lòng giả dạ sắt đá đã về rồi <laughs> Trời cao phù hộ Cuối cùng cho cô trở lại bình thường rồi Lời của Ngài là có ý gì Nếu đã không còn nhớ Thì cũng không cần nhắc lại nữa Để cô khỏi nghe xong trong lòng xấu hổ Đúng là quá tốt rồi Cô cuối cùng không cần quấy rầy bản hậu gia nữa rồi Đúng là tâm trạng nhẹ nhàng Xem ra A Mạc làm phiền nhiều ngày Cáo từ Bây giờ ta sẽ về cung tìm công chúa Cô làm sao vậy ờ, Không sao Chắc là lúc nãy khi làm phép cho A Mạc Tổn thương nguyên khí Mùi nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi Đúng rồi Sao cô lại biết pháp thuật chiêu hồn phách về vậy ờ. Lúc cha muội qua đời Muội vô cùng đau khổ Lúc đó muội cũng còn trẻ luôn cho rằng pháp thuật là vô bờ vô bến Nên muội nghĩ muốn tìm một số cách chiêu hồn và trói hồn Nhưng đều không làm được muội thấy tình hình của A Mạc Cộng thêm linh khí của lung linh bạch mã tự Chắc là không kém bao nhiêu Không ngờ rằng đúng là làm được rồi Thì ra là vậy Trình đại ca muội muội muốn hỏi huynh khi nào có thể trả yêu điển cho muội muội nghĩ đó là vật gia truyền của sư đệ với lại muội muốn tìm thử có cách cứu đôi mắt của bàn Lan không Điều bây giờ trong lòng ta nghĩ đều là chuyện lớn bảo vệ kinh thành Cô không những không thể chia sẻ với ta Là chỉ nghĩ đến yêu điện đó Ta đã nói từ lâu rồi Ta nhất định sẽ trả cho cô Để nào cô không tin tưởng ta sao Không phải cô chỉ là muốn giúp bằng Lan Được rồi Ta còn quân vụ phải xử lý Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi Có được dạng yêu Chỉ cần thêm một bước nữa Thiên hạ Đều sẽ nằm trong tay ta Chỉ với tình nhiệt sức nhỏ bé nhà ngươi Mà cũng muốn đấu với ta Quá không biết tự lượng sức mình <laughs> Băng xà Băng xà Chủ Chủ nhân Đừng vì tiểu nhân mà hao tổn thần lực Mệnh số của băng xà đã tận rồi Không cần cố gắng vô ích Băng xà chết Không đáng tiếc Xin chủ nhân mau chóng thu phục dạng yêu Trấn áp địa ngục hàng băng Nếu không Nếu không tam giới đại loạn Chủ nhân cũng khó tránh khỏi thiên quy Băng xà Bảo tồn không cho ngươi chết Ngươi không được chết Băng xà Băng xà Phù sinh Ngươi làm việc thất trách Khiến cho kết giới của địa ngục hàng băng bị phá Để dạng yêu giải thoát Gây họa cho tam giới Tam phục ý chỉ của thiên đế Giải ngươi lên thiên đường chịu tội phụ sinh nhận tội Vì bất kỳ sự trừng phạt nào Nhưng tội của phù sinh Do một mình phụ sinh chịu trách nhiệm Không liên quan đến người khác Xin hai vị về bẩm báo lại với thiên đế đời phụ sinh thu phục được dạng yêu Trấn áp dưới địa ngục hàng băng Sẽ tự lên thiên đình chịu tội Làm phiền hai vị Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy kinh thành khác với lúc trước không? Sao lạnh lẽo như vậy? Ai cũng cầm lấy hành lý của mình hình như là muốn chạy trốn vậy Thái thước Tiểu Duy, hai người nghe đi tình công chúa đó giả chết bỏ trốn Làm dị tộc nổi giận Rồi mới dẫn tới chiến tranh Đúng là hồng nhan quả thủy Đừng nhắc tới nữa Nếu không phải vì cô ta Chúng ta đâu phải lưu lạc nước nhà khó giữ được như bây giờ Ta thấy cô ta chắc chắn là yêu nghiệt hạ phàm rồi Ta nghe nói trên mặt cô ta còn có yêu chú nữa Cô nói xem không phải là yêu thì là gì Đúng vậy Tuy mùi không thích lý tịnh Nhưng cũng không đến mức nói cô ta như vậy Rốt cuộc là ai mà độc ác tới vậy Dám tạo ra lời đồn hãm hại cô ta Là kẻ nào dùng lời lẽ mê hoặc dân chúng Khiến lòng dân lo sợ Điều ra rõ chuyện này cho trẫm Kẻ nào tạo ra lời đồn giết không tha Bệ hạ Người đừng tức giận Bách tính vô tri dễ bị dao động bởi lời đồn Trong cung có bất cứ chuyện gì Cũng dễ bị họ thêm mắm thêm muối Rồi phóng đại mọi chuyện lên Chứ đừng nói là chuyện lớn như vậy Đây cũng không phải là một hai lần Bệ hạ cũng đừng nên truy cứu Nhưng danh dự của tình nhi Sao chẳng có thể không tức giận được Bệ hạ Vết yêu nghiền trên mặt công chúa là chuyện tất cả những người trong cung đều biết Bách tính trong thành đều biết cũng không phải là chuyện lạ Hơn nữa, lời đồn kia cũng không phải là vô căn cứ Nếu như không gây ra chuyện lớn, bách tính cũng sẽ không tạo ra những lời đồn đó Công chúa, lần này không ai giúp được công chúa nữa rồi Bây giờ dân oán ầm ĩ Thân là công chúa cũng phải phân ưu với bệ hạ chứ Phụ hoàng Con Con sẽ không để người lo lắng cho con nữa đâu Con tự có cách Công chúa Dư Dự Quý đến rồi Tam muội Muội đã nghe biểu huynh nói ta tạ đại ca Vì muội mà tranh chức võ trạng nguyên Ta không phải vì muội Ta vì làm tròn trách nhiệm con dân thiên triều Đây không chỉ là gian sơn của bệ hạ cũng là gian sơn của phụ hoàng nghĩa muội ta Ta đương nhiên phải xung phong đi đầu Không thể thoái thác Tình nhiên có người đại ca như huynh Đời này không còn hối tiếc Ta muội Chỉ cần ta còn một hơi thở Ta nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ muội Tuy rằng trước đây chúng ta không thành thân Nhưng lời ta đã hứa Tuyệt đối sẽ không nuốt lời Chức rõ trạng nguyên ta buộc phải có được Nếu ngày sau có thể sống trở về Ta nhất định sẽ giữ lời hứa Dốc hết đời này chăm sóc muội Bảo vệ muội Đại ca Ta tạ lời hứa của Huynh với Tịnh Nhi Chỉ là Tịnh Nhi đang không còn đáng để Huynh phải mạo hiểm nữa Ta vẫn luôn đợi cô Ta đã nghĩ kỹ rồi Ta đồng ý yêu cầu của cô Cô phải nghĩ thật kỹ Một khi đã quán tâm quả bì Thì sẽ không còn cơ hội hối hận đâu Ý ta đã quyết Ta sẽ không hối hận đâu Ta không muốn để phụ hoàng Phải chịu tiếng bất nghĩa với bách tính Cũng không muốn đại ca gì ta mà tự trách nữa Ta đồng ý trao tim cho cô Ngày mai Là cuộc thi võ trạng nguyên Ta muốn dùng trái tim này Đổi lấy dung mạo trước kia của mình Đến lúc đó cho bá quan đang võ Không chỉ thấy ta không phải là yêu Mà còn lấy lại được chí khí chiến đấu với dị tộc Nhưng nếu đổi tim Cô sẽ thành yêu đó Sẽ không bao giờ ở bên Dương Đại ca Ta biết Nhưng nếu ta trao tim cho cô Cô sẽ thành người không phải sao Người nên ở bên cạnh đại ca là cô Tiểu Di Chỉ cần đại ca có thể vui vẻ hạnh phúc Thì ta cũng sẽ hạnh phúc Có ở bên cạnh đại ca hay không Thì cũng có sao chứ Cô thật sự đã nghĩ thông rồi Tiểu Duy Cho dù cô là yêu quái Ta cũng rất ngưỡng mộ cô Khi ta sinh ra Đã được định sẵn Thân là công chúa một nước Ta không thể nào chối bỏ trách nhiệm của mình Và bây giờ Cũng là lúc ta nên giúp phụ hoàng phân ưu rồi Ta biết Người đại ca yêu là cô Ta đồng ý tác thành cho hai người Chỉ sợ rằng Cho dù ta biến thành người Thì trong lòng huynh ấy Ta mãi mãi vẫn là một con yêu quái Tuy cô là yêu Nhưng đại ca vẫn yêu cô Ta nhận ra được Đại ca nhìn cô Không giống như khi nhìn ta Chỉ cần cô biến thành người Đại ca nhất định sẽ chấp nhận cô Đến lúc đó Hai người có thể ở bên nhau rồi Ta cam tâm tình nguyện trao tim cho cô Chỉ hy vọng cô có thể khiến đại ca hạnh phúc vâng. Còn cô thì sao Cả ta và cô đều mong đại ca hạnh phúc Nếu cô làm được thì ta có kịp hay không Là người hay yêu Đều không quan trọng nữa Ba ngày sau Sẽ là nhật thực quyết nguyệt Nếu cô hối hận Thì vẫn còn kịp Ta không hối hận các vị ái khanh đều ngồi đi Tạ ơn bệ hạ Bệ hạ có lệnh Cuộc thi võ trạng nguyên bắt đầu Hiệp đầu tiên Dương Anh hiểu Quý Đấu với tướng Trần Lương Hạc theo phó tướng Dương Mục Hiệp tiếp theo Dương Anh hiểu Quý đấu với Phó ý Cấm quân Trịnh Cát Sao trịnh cát lại đến tỷ thí đây không phải là thừa lúc người khác khó khăn sao Dương Hiệu Quý xin nương tay Trịnh Hiền Đệ xin nương tay Trịnh Huynh Sao Huynh lại lên võ đài Đại ca đã đánh nhiều trận thế rồi Đã là nỏ mạnh hết đà Đại ca Huynh phải cẩn thận đấy Trịnh phó quý thắng Phụ quan Chấm tuyên bố Thăng trịnh các Làm rõ trạng nguyên Kim nguyên soái bình mã Nắm giữ soái ấn Cho ngài làm xuất binh Đánh dị tộc Tạ bệ hạ Long Ân Hoàng thượng dạng Quế, Dạng Quế, Dạng dạng Quế. Đây hả Hân nguyện làm tiên phong Ra trận giết địch Chống lại dị tộc Đây hả Thân cũng nguyện ý cùng ra trận Thề chết bảo vệ kinh thành Hiếm có các thành có tấm lòng trung quân ái quốc Trọng cho phép Ta bệ hạ Tạ bệ hạ Bình thân ta bệ hạ ta bệ hạ Dương Anh Không ngờ trịnh các ta cũng có ngày này Cũng có thể khiến người nếm thử mùi vị làm bại tướng dưới tay ta Kim Hoàng công chúa Sớm muộn sẽ là của ta trong Hiền đệ, Hiền đệ, Ta còn tưởng ngươi sẽ gọi ta là Trịnh Nguyên soái Trịnh Nguyên soái Sao lại đột nhiên đoạt vị? Thế nào Với trạng nguyên ngươi làm được Còn ta thì không sao Ta không có ý đó Chỉ là trước nay chưa từng nghe đệ nhắc đến <laughs> Lẽ nào ta làm gì đều phải bẩm báo với người sao Dương Hiệu Quý Đừng cho rằng việc ngươi làm được Thì người khác không làm được Bây giờ ta nói cho người biết Trình các ta Có thể làm tốt hơn người. Tại sao đệ đột nhiên biến thành thế này Đây là vì tịnh nhi Chứ không phải vì thiên triều bách tính có phải không <laughs> Dương Hiệu Quý Ngươi nói như vậy có hơi thiên lệch quá rồi Chính các ta sao có thể vì tình cảm nam nữ mà nhất thời kích động chứ Lĩnh binh đánh địch Ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác Nếu người có thời gian quản những chuyện này Chi bằng đi mà chuẩn bị cho việc xuất chinh đi Nếu tới lúc đó xảy ra sơ suất gì Đừng trách ta không niệm tình xưa Xử phạt theo quân pháp Trình đại ca à? Mùi đã nghe nói rồi Tại sao Quynh lại cùng Dương đại ca tranh chức võ trạng nguyên Quynh không biết rằng sau khi thắng phải làm phò mã sao Thế thì đã sao Thế tại sao Quynh còn làm vậy Không phải Quynh đã hứa Sẽ lấy muội à? sao A Liên Đợi ta đánh bại đại quân dị tộc Đương nhiên sẽ lấy cô Quynh nói thật cho muội biết có phải huynh vẫn thích tình công chúa không A Liên Cô nghĩ nhiều quá rồi Trước đây ta đứng dưới Dương Anh Luôn không thể toàn nguyện Bây giờ ta chỉ có thể binh hành hiểm chiêu Có cơ hội tốt như thế này Cái dược long môn Địa vị cao nhất Có được binh quyền triều ta Sao ta có thể bỏ qua chứ Còn về công chúa Cô ấy ngưỡng mộ Dương Anh Cô ấy nhất định sẽ khấn cầu bệ hạ Như Dương Anh làm phò mã Ngày mai ta sẽ phải chuẩn bị đợi xuất phát đối với đại quân dị tộc Đó là cửu tử nhất sinh Lẽ nào cô không lo lắng cho ta chút nào sao Muội đương nhiên là lo lắng rồi Là muội đã trách lầm huynh Được rồi, không sao cả Không ngờ trịnh cát lại giành chức võ trạng nguyên Đúng là không để lộ chân tướng Công chúa Sao vậy Không được khỏe à Còn ba ngày nữa là nhật thực quyết diệt Ba ngày sau Ngươi sẽ thật sự trở thành yêu quái Công chúa Ngươi yên tâm Lượng phò mã nhất định vẫn còn xoay chuyển được Trên chiến trường gương giáo vô tình Kết quả cuối cùng ra sao vẫn chưa biết được Công chúa Sao vậy Ta không sao Chỉ là Chóng mặt chút thôi Công chúa Dung mạo của người sao lại đột nhiên khỏi gì Là vì thái y nào chữa khỏi Nhất định phải ban thưởng cho người đó Có lẽ là Ông trời thương xót cho ta Nên không cần trị mà tự khỏi A Mạc Ta mệt rồi Các người lui ra đi Ta muốn yên tĩnh một mình A Mạc cáo lui Thì ra trần khí trong mắt yêu quái là như vậy Lạnh lẽo, trắng xám chỉ có tim người là màu đỏ Chẳng trách tiểu duy muốn đổi tim với ta Thế giới không có tim Là lạnh lẽo như vậy Đại ca Thám tử hồi báo Đại quân của dị tộc đã áp sát kinh thành Nếu không dừng nghỉ ngơi Sáng sớm ngày mai sẽ có thể tiến đánh chúng ta Người cử đi đầu diện binh đã về chưa Thám tử trở về báo tin Nhanh nhất cũng phải đến tối ngày kia Tối ngày kia à Trừ năm dạng cấm quân Các bộ phận khác có thể điều động được bao nhiêu binh mã đã điều động tất cả có thể dùng rồi bao gồm cả thị vệ của các bộ trong cung cũng đều đi trấn giữ thành cũng chỉ được trên dưới sáu dạng hơn nữa vũ khí chiến đấu và áo giáp phòng thủ đều thiếu hụt nghiêm trọng để quân địch tấn công kéo dài e rằng chúng ta khó chống trả nổi để nó không sai đâu nên trước khi bọn chúng tới kinh thành chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng nhưng đại quân dị tộc quá đông làm sao chống lại đây Bọn chúng đường xa tới đây Không thể vừa tới kinh thành là lập tức khai chiến ngay Chúng ta nhân lúc chúng mệt mỏi sẽ tìm cách tiêu diệt chúng Cũng chỉ có thể như vậy Trong lúc quan trọng như thế này Trịnh Cát không màng tình nghĩa thưa nước đục thả câu Đúng là quá đáng ghét đời còn nghĩ rằng hắn là một người tấm lòng vô tư Không yêu thích danh lợi Không ngờ rằng Hắn lòng dạ sâu như vậy Uổng chúng ta tín nhiệm hắn như vậy Thì ra đều là giả dối cả Kinh thành có hạn, hộ giá làm đầu Những chuyện giặc này đừng tính toán nhiều thế nữa Chúng ta đều dốc sức vì triều đình Ai làm võ tràng nguyên cũng vậy thôi Đại ca Sao mà cũng vậy được Võ Trạng Nguyên sẽ chính là phò mã Chỉ cần chúng ta tận trung với cương vị Không thể với chính mình Thì là được rồi Đại ca, huynh quá khoan dung độ lượng rồi Nó mới bị kẻ khác lợi dụng Ức sức quá đáng Cô nương Cô có thai rồi Nhưng mặt tượng rất là kỳ lạ Lão Phu hành yên nhiều năm Chưa từng thấy mặt tượng nào như vậy Nghe nói Đây là đại phu có tiếng ở Kinh Thành Có thể sẽ có cách thôi Huynh đừng lo lắng chỉ cần chữa khỏi mắt cho huynh Tốn chút tiền cũng không đáng gì cả Trên đường tới Kinh Thành Mụ và tiểu duy tỷ luôn chăm sóc cho ta Cũng đã tiêu rất nhiều tiền Trước mắt Chúng ta chắc là không còn nhiều ngân lượng nữa Chúng ta làm gì còn tiền chữa bệnh chứ bộ nói là có mà Huynh đừng có lo Chúng ta hai người một lòng Sao có thể không lo lắng chứ Mụ đừng có nghĩ đến chuyện ăn cắp tiền đấy Chuyện gì có nhân sẽ có quả quan cắp tiền của người khác là tạo nghiệp đấy Biết rồi Sao Huynh lắm lời thế Thái tước Bây giờ ta cơ bản là không nhìn thấy được gì nữa Cũng đồng nghĩa với nửa kẻ phế nhân Cũng không thể chăm sóc muội như trước kia được Cùng vui chơi với muội nữa Nếu muội cảm thấy ta phiền phức Thì hãy nói cho ta biết Ta sẽ không làm liên lụy muội đâu Đồ ngốc Muội không cảm thấy huynh liên lụy gì muội Không phải huynh nói muốn muội làm đôi mắt của huynh sao Bây giờ thế này muội cảm thấy rất tốt Chúng ta có thể ở bên nhau rồi cho dù muội hiện nguyên hình Huynh cũng không chê bai muội Đúng không Đi thôi Sư đệ Ta xin lỗi Ta không còn mặt mũi nào gặp đệ nữa Sao vậy Hình như ta nghe thấy tiếng chuông của sư tỷ Nếu là sư tỷ của huynh Thì đã xong lên giết mùa từ lâu rồi Chắc huynh nghe nhầm đấy Chắc là ta nghe nhầm rồi Được, đi Chắc là sắp đến rồi A Liên, muội đến rất đúng lúc Nhìn bộ giáp của ta thế nào Rất đẹp Sao vậy Sao muội lại không vui Trình đại ca Khi nào muội có thể lấy lại yêu điển Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi Ta đưa cho cha ta trị thương Sau khi cha ta khỏi Ta sẽ trả lại cho muội Muội cứ dục ta Là không tin tưởng ta Hay là không muốn giúp thương của cha ta khỏi Không phải không phải Là vì hôm nay muội trên đường Gặp được sư đệ của muội Bàn Lan Mắt của đệ ấy đã bị mù Muội muốn xem trong yêu điển Có cách nào chữa mắt cho đệ ấy không Yêu điện chỉ có cách trừ yêu Có tác dụng gì với người đâu hả Ngu xuẩn vâng. Không ổn Tôi đồ lấy đi yêu điển trị thương Chứng tỏ ông ta là yêu quái Vậy thì thân phận yêu quái của ông ta bại lộ rồi Chắc là do mùi ngu ngốc Có điều trình đại ca Đợi quân đánh bại được vị tổng khải hoàng trở về Chắc chắn có thể gia quan tiến tước Tới lúc đó Nhất định phải tìm một đại phu giỏi Chữa mắt cho bạn Lan Chuyện này là đương nhiên bạn Lan là sư đệ của cô Thì cũng là người thân của ta Ta nhất định sẽ nghĩ cách Đa tạ trình đại ca bạn Lan đến rồi Chắc chắn Thái Tuyết và Tiểu Duy cũng đã đến Phải rồi A Liên Ta vẫn còn chuyện quân cần giải quyết Ta đi trước đây Trình Đại ca Sao vậy Mụi, mụi đã Có chuyện gì Đợi ta về rồi hãy nói Mụi đã mang thai con của huynh Nếu từ đồ là yêu Vậy còn huynh thì sao còn con của mình thì sao Mình không được nghĩ lung tung Mình phải tin tình đại ca Cô ấy sẽ không gạt mình đâu